Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với à, shop báo cao su gai à, Sài Gòn à, Hôm nay thì bên mình xin uh, giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm bao cao su loại có gai bi đúc liền các bạn nhé à, Mẫu sản phẩm uh, à, bao cao su gai này là một dạng uh, được làm bằng chất liệu silicon mềm dẻo có độ co giãn đàn hồi các bạn nhé Sản phẩm này thì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn đeo vào cái phần khúc giữa cộng nhỏ à, ưu điểm của cái sản phẩm này là gai mềm mịn giúp à, tăng cái khoái cảm cho chị em phụ nữ khi mà quan hệ à, ngoài ra thì à, cái bao này thì à, À, khi mà các bạn đeo thì nó sẽ hở cái phần đầu các bạn nhé ở à, những cái phần đầu như vậy thì à, sẽ à, giúp tăng khoái cảm cho người nữ mà không có mất đi cái cảm giác của à, nam giới nhiều à, đa số thì những cái bao cao su đun rên ấy thì à, à, chủ yếu là giúp à, tăng khoái cảm cho chị em và giúp độ à, à, cứng lâu hơn nhưng mà cái dòng ờ, sản phẩm này thì ờ, các bạn đeo thì nó sẽ hở cái phần đầu nên là à, nam giới vẫn à, có cái cảm giác như bình thường các bạn nhé à, một bộ cái sản phẩm này thì à, một bộ là sẽ có 6 cái à, 6 kiểu à, gai bi khác nhau các bạn nhé để các bạn có thể à, thay đổi à, à, sử dụng à, cái ưu điểm lớn nhất với sản phẩm này là à, những cái gai bi này các bạn này nó sẽ đúc liền dạng nguyên khối nên là à, các bạn dùng thì nó sẽ không có bị à, à, rụng cái bi này nên là sử dụng cực kỳ là chắc chắn và an toàn à, ngoài ra thì cái bao này có à, cái lỗ đeo nó rất là nhỏ các bạn nhé à, nhỏ như này thì à, sẽ có tác dụng là à, ôm sát à, cộng nhỏ để khi mà các bạn quan hệ thì nó sẽ à, chắc chắn nó sẽ không có bị tuột à, sản phẩm bao cao su gai này thì à, các bạn có thể mình à, sử dụng được à, nhiều lần khác nhau à, sau khi sử dụng xong thì các bạn có thể rửa vệ sinh sau đó là mình à, tái sử dụng à, khi mà sử dụng ấy thì à, à, các bạn cũng có thể à, sử dụng kèm với lại gabu trơn thì à, nó sẽ có cái độ à, trơn và tăng khoái cảm hơn các bạn nhé đó một bộ thì à, à, có 6 cái, cái kiểu loại vừa gai vừa bi à, đặc biệt là những cái gai này nó rất là mềm và mịn này các bạn này đó à, vừa tăng khoái cảm nhưng mà à, nó không có gây ảnh hưởng các bạn nhé nó rất là mềm và mịn và nó có cái độ co giãn đàn hồi rất là cao những cái gai mịn này thì à, à, rất là nhiều chị em phụ nữ thích cái cảm giác như vậy bởi vì à, nhiều chị em phụ nữ lớn tuổi rồi à, nên là cái à, cơ địa thì à, rộng nên là vậy các anh nam nào mà mình muốn tăng khoái cảm hơn cho chị em phụ nữ thì à, nên sử dụng những cái sản phẩm này à, rất là thăng hoa cho người phụ nữ à, sản phẩm này thì à, một bộ à, có 6 cái thì bên mình đang khuyến mãi giảm giá còn 280 ngàn các bạn nhé à, trong thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình là giao hàng trong ngày có cho các bạn còn à, ở tỉnh thì bên mình ship hàng từ 2 đến 4 ngày à, các bạn nào mình đang có nhu cầu tham khảo về sản phẩm bao cao su gai khung giữa này thì à, các bạn có thể à, liên hệ qua số điện thoại cũng như là à, Zalo à, với mình để được à, tham khảo sản phẩm các bạn nhé rồi mình xin à, cảm ơn các bạn xin à, chào các bạn